Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ bản đạt nhiều thành tựu lớn, song Việt Nam quyết theo chủ nghĩa xã hội. Trong một bài viết được báo chí Việt Nam đăng tải hôm 16 tháng 5, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam công nhận chủ nghĩa tư bản có những thành tựu và giá trị văn minh, song ông vẫn khẳng định Việt Nam kiên định, kiên trì theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đăng trên Thanh Niên, Tiền Phong và nhiều báo lớn khác có đoạn chúng ta thừa nhận rằng chủ nghĩa tư bản chưa bao giờ mang tính toàn cầu như ngày nay và cũng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhất là trong lĩnh vực giải phóng và phát triển sức sản xuất, phát triển khoa học công nghệ. Người đứng đầu đảng Cộng sản xác nhận thực tế rằng nhiều nước tư bản phát triển đã hình thành được không ít các chế độ phúc lợi xã hội tiến bộ hơn so với trước. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra việc từ giữa thập kỷ 70, chủ nghĩa tư bản đã ra sức tự điều chỉnh thúc đẩy các chính sách tự do mới trên quy mô toàn cầu và nhờ đó hiện vẫn còn tiềm năng phát triển. Tuy nhiên, vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản liệt kê ra mặt trái của chủ nghĩa tư bản, nhấn mạnh đến bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo và dân chủ tự do mà phương Tây ra sức quảng bá, áp đặt lên toàn thế giới không hề bảo đảm để quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đối lập với những điều nêu trên, Tổng bí thư Trọng cho rằng Việt Nam do đảng Cộng sản lãnh đạo cần một xã hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi nhuận mà bóc lột và trà đạp lên phẩm giá con người. Chúng ta cần sự phát triển về kinh tế đi đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội. Vẫn trong mạch văn này, ông Trọng nhấn mạnh chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau vì chứ không phải cạnh tranh bất công, Cá lớn nuốt cá bé vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá nhân và các phe nhóm, và chúng ta cần một hệ thống chính trị mà quyền lực thực sự thuộc về nhân dân, do nhân dân và phục vụ lợi ích của nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có. Theo người đứng đầu đảng Cộng sản Việt Nam, những mong ước tốt đẹp đó dường như cũng là những giá trị đích thực của chủ nghĩa xã hội và cũng chính là mục tiêu, là con đường mà đảng và nhân dân đã lựa chọn và đang kiên định, kiên trì theo đuổi. Tuy nhiên, giáo sư Nguyễn Đình Cống, người từng giảng dạy ở Đại học Xây dựng Hà Nội và nay là một nhà bất đồng chính kiến, nói với VOA rằng lời nhận định nêu trên của Tổng bí Thư Trọng là một sự áp đặt vì chưa bao giờ toàn dân Việt Nam muốn theo chủ nghĩa xã hội. Giáo sư Cống nói thêm, theo con đường chủ nghĩa xã hội là ý nghĩ của những người lãnh đạo đảng Cộng sản. Chủ nghĩa xã hội là thứ chưa từng tồn tại ở đâu, những người lãnh đạo đảng muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ là hình thức thôi. Cái người ta muốn là tạo ra sự thống trị trên toàn bộ đất nước Việt Nam này cho đảng Cộng sản. Phần đông người dân thấy rằng họ duy trì chính quyền này thực ra chỉ vì quyền lợi của một số cá nhân hoặc phe nhóm của họ mà thôi. Phát họa về xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang phấn đấu xây dựng, Tổng bí thư Trọng cho biết đó là một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, do nhân dân làm chủ, có nền kinh tế phát triển cao. Con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do đảng Cộng sản lãnh đạo. Để thực hiện được mục tiêu đó, người đứng đầu đảng Cộng sản nói Việt Nam phải đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng con người, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Ông trọng nhắc lại mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ, Riêng về khái niệm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản làm rõ rằng đó là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Phản biện lại những khái niệm do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu ra, giáo sư Nguyễn Đình Cống, 83 tuổi, nói với VOA, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ là đường lối bị đặt, không thực hiện được, dẫm đạp lên nhau. Người ta lập nên hệ thống gồm cơ quan đảng, cơ quan chính phủ, mặt trận tổ quốc gây ra sự lãng phí rất lớn, người dân e cổ ra mà chịu chứ biết làm sao. Người ta đưa ra chủ yếu để tuyên truyền cho dân rằng các anh có quyền làm chủ. Nhưng tôi không tán thành, tôi cho rằng đấy là một cái quái thai. Từng là một đảng viên và đã tuyên bố từ bỏ đảng, Giáo sư Cống khẳng định không có chính quyền của dân, do dân vì dân ở Việt Nam mà chỉ có điều ngược lại. Chính quyền là của đảng, người ta bảo vệ đảng. Người ta nói rằng năm 1945 nhân dân làm cách mạng để giành chính quyền về tay nhân dân. Nhưng thực ra quyền chỉ là hảo huyền. Thực chất quyền vẫn trong tay đảng, quốc hội là quốc hội của đảng, chính phủ là chính phủ của đảng. Đảng ngồi lên trên tất cả luật pháp, Đến nỗi ông Trọng nói rằng hiến pháp là tài liệu quan trọng nhất sau nghị quyết của đảng. Nói rằng nhà nước của dân do dân, vì dân là người ta tuyên truyền thôi. Về tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam, giáo sư Cống lưu ý rằng trong khi Tổng bí Thư Trọng phê phán các nước tư bản về bất bình đẳng xã hội, gia tăng khoảng cách giàu nghèo và quyền lực chỉ phục vụ một thiểu số giàu có, thực tế ở Việt Nam cũng không khác gì. Ở Việt Nam cũng phân biệt giàu nghèo rất lớn, tài sản cũng tập trung vào các tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Phương Thảo, vân vân. Có những người nông dân vẫn bị oan ức, vẫn bị áp bức, đàn áp. Ông Trọng không sâu sát tình hình nhân dân, ông ấy không biết thực tế đâu. Trong phần cuối bài viết của mình, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tái xác nhận rằng Hiện nay Việt Nam đang trong quá trình xây dựng, quá độ lên chủ nghĩa xã hội và thực tiễn cho thấy quá trình này là một sự nghiệp lâu dài, vô cùng khó khăn và phức tạp. Giáo sư Nguyễn Đình Cống nhận định với VOA rằng xây dựng chủ nghĩa xã hội là một ảo tưởng. Nếu anh xây dựng chủ nghĩa xã hội đúng đắn, hợp quy luật thì không đến nỗi nó phải khó khăn như thế. Nếu anh xây dựng một xã hội tốt đẹp và bản thân anh tốt đẹp thì người ta phải theo chứ. Tôi nghĩ không thể thành công được đâu. Trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội có đầy dẫy các mâu thuẫn, chủ nghĩa tư bản có một số mâu thuẫn, họ khắc phục dần dần. Còn chủ nghĩa xã hội không những không khắc phục được mà còn sụp đổ ở ngay quê hương của chủ nghĩa xã hội là Liên Xô. Trung Quốc, Việt Nam có rút kinh nghiệm, tăng cường tuyên truyền dối trá, tăng cường kìm kẹp, nhưng rồi cũng sẽ sụp thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tổng bí thư trọng